thôi các bạn mình đang ở trên đường à, võ văn ngăn nè và ngay chỗ đoạn của khu chợ đất á bây giờ mình sẽ đứng và qua lại cây xăng ngay chỗ gần chợ đất cho bạn xem nha là người ta xem người ta có đi à, đổ xăng nhiều hay không đó đối diện là cây xăng này các bạn các bạn thấy phía bên trái cây xăng á, nó có một đường rẽ vào á, đó chính là cái đường vào chợ mà cái khu mình mua đồ ăn thực phẩm á ví dụ như thịt cá rồi rau trái cây là các bạn vào cái đường này nè đó chính là bán đồ ăn em trọng ra ngoài có cây xăng đây luôn cái xăng hôm nay thì à, có thanh toán cho mua nha các bạn bạn nào có tài khoản mua thì các bạn thanh toán sẽ được hoàn tiền lại bao nhiêu phần trăm đó lần đầu thanh toán hình như là được khuyến mãi nữa mấy chục nghìn đó ba chục hay là 50 phần trăm hay gì đó mình không nhớ tùy tài khoản rồi bên cạnh đây là sẽ là những hàng Techcombank này tối là điện đồng cũng các bạn giờ là đỡ đó dịch bởi ờ, này người ta đi cái sơn hồi trước là giống như nó bị cặt luôn á kẹt xe á giờ này là kẹt xe chắc luôn thì các bạn chờ thẳng lên tí là nó sẽ đụng cái đường ven bi đạn ven bi á nó cắt ngon đó bây giờ mình sẽ đi qua đường ờ, qua bên đây luôn nha hồi xe nhiều quá các bạn thôi mình kết thúc video nha mình qua lại tiếng này